mình nằm xuống thì cũng phải con gái chân yếu tay mềm ở nhà để cho mấy anh đi lo ok Ê. chưa ờ, đi, chơi đi chơi chơi đâu coi coi thằng nào còn chỉ đá trong còn thằng lướt Khoa nè lướt Khoa đang ở với Arena nè Arena quất cái thằng lướt Khoa trước nha anh thằng đó xấu ờ. xa rồi mình cứ xả nó trước ờ thằng Paulo Bao ờ ở dưới đó luôn nha thằng Kiru ờ Kiru ở vẫn ở nhà của nó sao Kiru không thấy nè từ từ nhé để chết là kiru nhé rồi kiru dưới đó luôn dưới đó luôn rồi đi thẳng về phải đi em về phải đi em về phải đi kìa kìa kìa xe kìa không lẽ tụi nó chui chui vô trong phó bản tụi nó núp có thể chui vô anh nè nó vô trong hết rồi hả kìa, có thể có thể thằng đó đúng không nó nó nó nó nó hú cò luôn hú cò luôn thằng này đúng không đúng, đúng đây ngoài ở trong nhà ở trong ra kìa ủa phải nó mà bắn bây giờ nó bỏ chạy đây đây đây, đây. rút rút rút rút rút rút long ơi rút đi long ơi tụi nó cầm súng kìa trong arena nha tụi nó ở trong arena tụi nó trong green vô luôn trong green vô tụi nó bắn không được không được không được không máu ủa green vô bắn mất máu mà nó nó không bắn được nó không bắn được nó không bắn được nó không bắn được rồi kiện á để dạ, cho chuyển, không được chuyển ra, tham ra di chuyển cho nó ra đi di chuyển cho nó ra đi di chuyển cho ra ngoài cho nó bắn ra chưa hết rình vô nha chưa hết rình vô nha ra khỏi rình vô đây ra khỏi rình zone đi kìa kìa kìa Kìa thêm tên Gì? Kìa thêm tên Bước ra đây, bước ra đây, đủ mới bước ra đây Ê, phía mình không có chỗ núp nha Kiếm chỗ cover trước đi, má giờ đứng đây là lát nữa mình nghỉ luôn á, rồi dẫn ở đây dẫn ở đây Rồi dẫn ở đây Nè, nè, nè, trong bụi này có thằng ra, dẫn ra, dẫn ra Trong bụi có thằng ra, Cái thằng mà xe màu xanh là Kiru á, kia kia thằng khoa Z á Thằng xe màu xanh ngay chỗ xe Uchi là thằng khoa Z á Nó bắt tao nè, nó bắt tao nè Nó lóc một thằng kìa chạy đi nó kỳ nó kỳ nó kỳ để bộ quá chơi xe điện đụng à tụi nó lợi dụng cái sức tầm xe nó không ấy nha tầm nó xe không hư á chạy đi em ơi hạn chế để anh rớt luôn em ơi tại xe bd mình bây giờ giải rớt lắm nha rồi sáng rồi chết mẹ cái tao tìm cái chỗ nào rồi mình, mình bắn nó nè bắn thằng xe cyber nè nó mà dí mình là bắn thằng xe cyber nè xe cyber dí tao xe cyber dí tao rồi bây giờ dụ đem bây giờ dụ đem mày dụ một thằng chạy qua phía bên mình đi mình dụ mình dụ nó đi theo mình xong rồi mình mình úp từng thằng ờ có sofa có sofa kìa đâu phen đâu phen nó bắn phía nào á dạ, dạ, dạ. đây đây đây nó nó đứng phía sau lưng kìa ấy da đụng má em té từ anh từ từ anh từ từ anh nè nó chạy lại mình nè nó xe chạy chạy chạy chạy chạy chạy tôi cứ bắn cứ bắn bình thường cứ bắn bình thường lên anh lên anh đóng bố chi không đâu á không bố chi vẫn ổn nè mình sirene đâu em sirene lên sirene lên dậu gì cho tụi nó quằn luôn nó ổn qua bố chi nè nó ổn qua bố chi nó để dám chơi mấy xe mà hai bốn chín đủ má mấy con lò này nè nó chơi qua bô chi rồi quằn qua quằn qua quằn qua có thằng ngồi phía sau nha xe sau bên trước có thằng ngồi sau này một thằng nè má nó tung chết Ủa, nó ép xe nó lóc xe rồi ê cứu, cứu đâu vậy ở đâu ở đâu đủ má rớt súng nó bắn được hai thằng rồi má đau mẹ rồi rớt súng rồi đau quá má dính vô đó luôn má đúng rồi đúng rồi long ơi đúng rồi